con dân chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tay con dân chúa đôi bờ vai gánh gồng nâng tiêu bao ngày con dân chúa đến từng ngày đầy đôi mắt trông lên ngài khi nỗi buồn làm con chơi vơi khi đau đớn sẽ dần nguôi những lần gục ngã trong đời đầy mơ làm giàu hết chúa đôi tay này từng vất vả làm cho tê tay con dân chúa đôi bờ vai gánh gồng nặng chiếu bao ngày con dân chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài vần xoay và cuộc sống bon chen từng ngày đầy đôi mắt trông lên ngày khi nỗi buồn làm con làm giàu héo nụ cười vì lạy chúa con luôn tình yêu dù bâng khuâng lo âu mọi điều dù ngàn tiếng khóc than pan